đề của chúng ta là cái đề chạm lăm cứng này thì cái chạm lăm cứng này của chúng ta thì lui từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 thì cái tuần này của chúng ta thì ăn được cái chạm lăm là hai lần anh em nhé lô khung của chúng ta thì ăn liên tục phải không ạ lô khung 6776 thì chúng ta cũng ăn được ngày đầu tiên và cái chạm lăm của chúng ta thì ăn trong vòng một tuần thì chúng ta ăn được hai lần đây Thứ bảy đây ngày 24 tháng 9 của chúng ta thì ăn được con 54 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 và ăn được con lô khung là 67 anh em nhé. Lô khung 67 và cái chạm 5 cứng. Thì ngày cuối cùng của nó ngày 30 tháng 9 thì chúng ta là đè về 51 phải không ạ? đè về 51 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 5 cứng này. Còn gần đây nhất thì chúng ta chia sẻ cho anh em đây. Bộ đề 04 và cái đề đầu 4 của chúng ta lô khung 3 ngày 2332 chúng ta lui từ ngày 28 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 10 thì chúng ta cũng chiến thắng anh em nhé cũng chiến thắng hôm con hôm đầu tiên luôn là ăn thẳng luôn cái đầu 4 và con 46 này và lô khung là con 23 đúng không ạ đó 23 đây và con à, đầu 4 đây trong cái dàn 8 số này của chúng ta thì à, không có con 46 nhưng mà anh em nghe mình nói và phân tích cho chúng ta thì chúng ta ăn được cái đầu 4 này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 anh em cũng có thể là lôi xuống test cho mình 5-6 tuần thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 này ở giải 3 của chúng ta con 3 này chúng ta ghép sang 5 con ở bộ số thứ ba giải 3 thì chúng ta có đề lui tuần này Đài lui tuần thứ 6 Chạm 3 này Ghép lần lượt thì chúng ta có 303 33 88 343 353 và 393 Đường cầu này của chúng ta thì có 10 số anh em nhé 10 số đề lui tuần của ngày thứ sáu này thì mình sẽ đi test cho anh em thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 này ngày đầu tiên đề về 53 thì chúng ta đã ăn được chạm 3 này và ăn thẳng còn 53 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba thứ tư thứ năm đề về 43 thì chúng ta ăn chạm 3 tiếp và ăn thẳng con 43 này trong cái dàn 10 số tiếp tục lại đợi thứ sáu thứ sáu ngày mùng 9 tháng 9 này chúng ta có đề chạm 8 chạm 8 lần lượt của chúng ta là 818 này 828 này 838 868 và 878. mười số để chúng ta lui tuần thứ sáu ngày mùng 9 tháng 9. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba đề về 48 thì chúng ta chỉ ăn tới cái chạm 8 này thôi. Tiếp tục thứ ba này thứ tư này đề về 81 này thì chúng ta ăn tiếp chạm 8 và ăn thẳng con đề 81 này trong cái dàn 10 số này anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 16 tháng 9 của chúng ta lại có cái chạm 8 anh em nhé lại có chạm 8 ghép lần lượt của chúng ta thì có 828 này 8 48 858 898 và 808 10 số để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày 16 tháng 9 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba đề về 98 thì chúng ta ăn chạm 8 và ăn thẳng con đề 98 này trong cái dàn 10 số anh em nhé trong cái dàn 10 số tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ ba này thứ tư này thứ năm này thứ sáu thứ sáu ngày 23 tháng 9 chúng ta có chạm 5 ghép lần lượt thì chúng ta có 505 này 545 565 585 và 595 để chúng ta lui tuần 23 tháng 9 ngày đầu tiên đề về 54 thì chúng ta ăn được cái chạm 5 và ăn thẳng con đề 514 khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần như theo cái đường cầu này mình test cái tuần này của chúng ta thì anh em ăn xong chúng ta nghỉ anh em nhé ăn xong chúng ta bỏ luôn thứ ba này thứ tư này Thứ sáu ngày 30 tháng 9 của chúng ta đề về 51 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 5 này anh em nhé. Thì cái tuần này của chúng ta thì anh em tiếp tục vào nuôi cái chạm 5 cho mình. Nuôi chạm 5. Ghép lần lượt của chúng ta thì có 535 này. 545, 565 và 585. Đó. Ở đây thì chúng ta chỉ có 8 số thôi. Đây chúng ta có hai con 8, 8 bóng 3 thì chúng ta có 535 rồi thì chúng ta có 535 này 545 565 và 585 8 số để chúng ta lui tuần anh em nhé đến thứ 6 tuần sau chạm 5 cứng luôn anh em ạ tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ phân tích rõ cho anh em hơn một chút về cái đường cầu lô khung của chúng ta ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho em về một cái đường cầu bạch thủ anh em nhé bạch thủ cũng thứ sáu hàng tuần này ở ờ, giải tư của chúng ta hai con này anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình anh em nhé chúng ta có lô khung 3 ngày của chúng ta thứ sáu chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này của chúng ta là con bạch thủ lô là con 32 <clears throat> thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 ngày đầu tiên chúng ta ăn được con 32 này phải không ạ đó thứ bảy thì chúng ta ăn được con 32 32 của chúng ta về giải 7 thì chúng ta ăn được bạch thủ tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 9 tháng 9 của chúng ta thì chúng ta có bạch thủ lô là con 46 để dạ, chúng ta nuôi thứ bảy chủ nhật thứ hai này thứ bảy chúng ta không ăn sang ngày chủ nhật thì chúng ta ăn được bạch thủ lô 46 con 46 này của chúng ta về ngày giải nhất thì chúng ta có ăn được bạch thủ 46 anh em nhé khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần cho mình thứ 6 ngày 16 tháng 9 của chúng ta thì chúng ta có bạch thủ lô là con 03 bạch thủ lô 03 để chúng ta nuôi chủ thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên chúng ta không ăn sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô là còn 03 03 của chúng ta cũng về ở cái giải nhất này luôn này anh em này đó tiếp tục lại đợi đến thứ sáu hàng tuần Thứ sáu ngày 23 tháng 9 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 23 anh em nhé. À 62. Để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 62 này. nó ở giải 5 này. Thì theo cái đường cầu này của mình test qua cho anh em rồi. Thì anh em có thể là tự tin vào được cái ờ, bạch thủ lô này cho mình nó ra ngày thứ hai chứ không bao giờ là vượt khung đến ngày thứ ba cả đó thì cái tuần này của chúng ta thì chúng ta có bạch thủ lô là con 01 anh em nhé chúng ta có bạch thủ lô là con 01 anh em lên nót cho mình con 10 vào có đâu anh em nào tham thì chúng ta có thể đánh một con 01 này thôi có đôi anh em nào cẩn thận thì chúng ta lên nót tất cả những con cái đường cầu mình chia sẻ thì đều có cầu kèo anh em trùng cầu trùng kèo vào tiền anh em nhé đó bạch thủ lô 01 đấy là cái cá nhân của mình mình vẫn khuyên anh em là lên lót vào đánh 70 trên 30 của mình anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày thì đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề của chúng ta thì mình cũng nhắc anh em rồi chúng ta cái chạm năm này tiếp của chúng ta lui tuần thì anh em khi mà ăn xong thì chúng ta nghỉ anh em nhé anh em nào mà trùng cầu với mình thì em đánh 8 cái số này không thì chúng ta đánh đủ 18 số cho mình cái tỷ lệ số mà của chúng ta ít số thì nó ăn rất chi là thấp còn đâu anh em về đánh một cái chạm thì anh em cũng xem cái đường cầu xem cái video của mình mình test qua cho anh em thì ăn ít nhất là cũng phải hai lần đấy nên là anh em cân đối vào tiền làm sao nó hợp lý là được còn đâu anh em nào mà không thích thì chúng ta có thể là chúng ta tham khảo đợi cái đường cầu là nó trùng với mình thì anh em vào hoặc là chúng ta đi kênh khác anh em nhé về đường cầu lô thì là con 01 này đấy 01 này nó là bạch thủ lên là anh em cũng cân đối vào theo cái cách đánh của anh em của mình thì anh em lên vào 73 cho mình không lên tham anh em nhé lui khung 3 ngày cho mình thứ bảy chủ nhật thứ hai khá là đẹp luôn đó thì mình cũng mong muốn là cái tháng mới này của mình tháng 10 này của chúng ta thì nó sẽ rực rỡ và tưng bừng hơn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 10 số hoặc là 8 số thì anh em cũng có thể nhắn tin cho mình để lấy số chúng ta chơi anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em của chúng ta một tháng mới thành công và rực rỡ hẹn gặp anh em buổi quay số gần nhất anh em nhé